nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Bình rất giỏi, công việc ổn định, lương lậu khá, nhà cửa xe cộ bố mẹ giúp đỡ một phần nhỏ thôi, còn bao nhiêu đều là do Bình tự lực cánh sinh mà có. Thời buổi hiện đại, thanh niên chỉ thích ăn chơi nhậu nhẹt đàn đúm, thì một người con trai như Bình đúng là hàng vừa hiếm vừa quý rồi. Vậy nên biết rõ cái tính gia trưởng, bảo thủ kia của Bình khi yêu vào sẽ rất khó chịu, Hoa vẫn nhận lời yêu Bình, bởi Hoa nghĩ đơn giản, con người mà ai rồi cũng có thể thay đổi được và chẳng có ai là hoàn hảo cả hết. Hoa thật sự chẳng thể ngờ suy nghĩ đơn giản ấy của mình lại có ngày đẩy mình vào bước đường không ngờ ấy. Yêu Bình, Bình có yêu chiều Hoa nhưng là yêu chiều trong chuẩn mực khắt khe. Nếu hợp với ý Bình, Bình sẽ chiều Hoa hết mực, còn nếu không hợp, Bình sẽ thẳng tay gạt phát nó đi ngay. Từ chuyện ăn mặc, đi lại, nói năng, Bình đều quản chặt Hoa hết. Không áo sạm nách, không hai dây, váy phải dài qua đầu gối, nói chung là trang phục phải kín đáo. Trời ngày hè nóng lực, nhìn những bộ cánh hoa diện, nhiều bạn bè đồng nghiệp còn phải thấy phát sốt thay cho hoa. Nhưng biết làm sao được, Bình muốn thế, Bình cấm hoa ăn vặt vì Bình nói nó quen miệng, hư thân mà còn hại sức khỏe. Chỉ cần hoa hơi nói to một chút là sẽ bị Bình mắng ngay. Người con gái chuẩn mực trong mắt Bình lúc nào cũng phải dịu dàng, nết na thủy mị, nói gì nghe nấy mới được. Nhiều lúc Hoa cũng muốn bùng cháy, nhưng sợ cháy xong rồi Hoa sẽ chẳng còn gì trong tay, chẳng tìm được chàng trai như Bình, bởi Bình dù có gia trưởng độc đoán cũng vẫn yêu thương, chăm sóc lo lắng cho Hoa. Chuyện yêu đương của Hoa và Bình, hai bên gia đình cũng đã đều biết và sớm định ngày thành hôn rồi. Chỉ có điều, tính của Bình không được hợp cho lắm với cách sống của gia đình Hoa. Gia đình Hoa sống rất bình đẳng, cách sống của người hiện đại. Bố Hoa đã gần 60 tuổi đầu rồi, nhưng suy nghĩ phóng khoáng, trẻ trung lắm, Chẳng bao giờ ông coi chuyện nấu ăn, nội trợ nhà cửa là của riêng phụ nữ. Tan nằm, ông vẫn về giúp đỡ mẹ Hoa việc nhà và đôi khi còn giúp Hoa dọn dẹp phòng, nhà cửa. Bố Hoa nói, đàn ông phải biết chia sẻ công việc nhà với vợ thì mới có thể thông cảm và thấu hiểu hết cho nhau. Đương nhiên, cách nghĩ đó của bố Hoa hoàn toàn đi ngược lại với cách sống của Bình, chàng rể quý. Bình đến nhà Hoa chơi, thấy không bằng lòng trước những việc bố Hoa làm. Với Bình, đàn ông phải lo chuyện lớn, chứ không phải đi vào bếp thế kia. Thành ra, chàng rể và bố vợ chả mấy khi nói chuyện được với nhau câu nào vì bất đồng quan điểm, sợ sẽ sinh mâu thuẫn. Bố Hoa cũng cố gắng vui vẻ trước mặt Bình vì ông không muốn con gái ông phải suy nghĩ nhiều, ai ngờ được đâu. Đúng ngày hôn lễ, Bình chuẩn bị chỉnh tề, nghiêm túc chuẩn bị tiến vào đón Hoa ra hôn trường thì mắt Bình tối sầm lại, máu trong người hình như dồn hết lên mặt đỏ bừng. Trước mặt Bình bố Hoa đang đứng chỉnh lại váy cho Hoa. Với Bình, bố con đi chăng nữa thì cũng vẫn là nam nữ, mà nam nữ thì phải thụ thụ bất thân, bố con thì vẫn là nam nữ. Tại sao bố Hoa lại có hành động kia trước mặt bao nhiêu người chứ? Hoa không ai được động vào ngoài Bình hết. Ngay lập tức, Bình ném phịch bó hoa cưới xuống đất, hét lớn. Không cưới xin gì nữa, tôi hủy hôn. Câu nói của Bình làm mọi người choáng váng. Hoa quay lại, nhìn Bình hốt hoảng. Anh, anh vừa nói gì, em không hiểu. Cô còn giả vờ ngu à, loại đàn bà dễ để người đàn ông chạm vào như cô, tôi lấy về để cô cắm năm bảy cái sừng lên đầu tôi à. Anh, đó là bố tôi, anh không có quyền xúc phạm như vậy. Hoa dứt lời thì cho Bình một cái tát cháy má. Bình hầm hầm tím mặt bỏ đi. Hôn lễ bỗng chốc tan tành mây khói, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bố Hoa đang định chạy theo xin lỗi Bình thì Hoa ngăn lại. Hoa thấy không cần thiết nữa, cuộc hôn nhân này, tình yêu này